Ok bạn ơi, thì mấy bạn biết hôm nay mình sẽ quay video về cái gì không? Đây, mình sẽ bật mí cho bạn xem nha Bây giờ không cần ngồi qua bên đi hey, Ok Ta da da Đố mấy bạn, đây là cái gì? À, chắc các bạn không biết đâu, tại vì mình có nói đâu các bạn biết đúng không? Thì xin giới thiệu với bạn, đây chính là một cái hộp quà của mình Nghe có lạ không? Hộp quà ở đâu? Hộp quà ở trong đây nè Mình mới vừa đi gọi là nhận quà các bạn ơi Và trong đây có rất là nhiều quà luôn nha Ngay bây giờ mình sẽ thử mở quà bên đây cho trong đây cho các bạn xem nha và mấy bạn có biết quà bên trong đây là của ai không? Mình nghĩ rằng mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Thì quà bên trong đây chính là quà của fan tặng cho mình mấy bạn ơi Cho nên hôm nay mình sẽ mở quà nha các bạn ừ, Mở quà nha Ok Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video mở quà thế nào Ok ok Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ thò tay vào đây mình lấy món quà đầu tiên nha Để xem coi quà đầu tiên mấy bạn tặng cho mình là gì đây ta Ờ... Uh, hey Ồ oh, một cái à, bọc giấy các bạn ơi Và bên trong đây có ghi là tặng anh Phong Cận Đó ok bây giờ để mình thử tặng mở thử nha ok mở ra nè sẽ ra ồ oh, à khoan từ mình quên đọc tên quên đọc tên bạn này tên là kim phụng hả à bạn này tên là kim phụng anh em ơi bạn này tên là kim phụng ok và bên trong là wow, mấy bạn ơi bên trong là một cái vòng đeo tay nè Oh, cái vòng này đeo được nha à xịn xịn xịn nào để thử này Uầy, xịn quá vậy Wow, đẹp quá bạn ơi Bạn coi nè Quá đẹp luôn Wow Cảm ơn bạn Kim Phụng rất là nhiều nha Cảm ơn em đã tặng cho anh nha Trời lâu lắm rồi anh mới nhận được món quà đẹp như thế này luôn á Quá đẹp luôn <laughs> Ok Rồi tiếp nào Ôi hồi hộp quá bạn ơi Ok Đấy Ta-da À nhầm nhầm cái này tờ giấy không phải <laughs> Nhầm nhầm Ơi Ta-da Ủa gì đây một con gà bạn ơi nó kêu nè <laughs> thôi mình tặng này cho sammy ok rồi để tiếp đây à, ok ta da da cái này là gì đây u uh, các bạn coi nè wow cái này là của mini world các bạn ơi wow và đây là quà của mini world nha hình như cái này là bùa hộ mệnh các bạn ơi bùa may mắn á wow u uh, ui đẹp chưa nè u uh, không biết bạn nào tặng mình cái này gì ta ui xịn thế thôi Trôi trôi trôi trôi trôi Thử coi mở thử bếp đây Ồ xịn quá bạn ơi bạn coi nè Wow một lá bùa may mắn nha Nhìn nè Ở phía trước của nó là in hình cái ngôi sao nữa bạn ơi Wow trời ơi Nhưng mà tại sao mấy cái quà này bạn đã không không để tên ta Chết rồi quà này quà của bạn nào ta Ồ mình không biết phải cảm ơn bạn nói như thế nào nữa Nhưng mà đây là một món quà rất là đẹp luôn một lá bùa may mắn các bạn ơi À ok để đây nha Xịn vãi Ok tiếp nào Mình sẽ lục tiếp nè ta tiếp theo là u uh, mấy bạn coi nè oh, đây chính là một chiếc móc khóa bạn ơi và trên chiếc móc khóa này là in hình phong cận nha oh, xịn vậy oh, coi nè một chiếc móc khóa in hình của phong cận bạn ơi bạn coi hình phong cận nè nè bạn coi nè đấy xịn chưa quá wow xịn vậy ok mình sẽ để đây tiếp nha ơi nhưng mà kỳ ta mấy bạn này tặng quà cho mình nhưng mà bạn ấy không để tên cho mình biết các bạn ơi cho nên mình không biết phải cảm ơn ai hết à rất là xin lỗi các bạn luôn nha nhưng mà nói chung là mình cảm ơn các bạn đã tặng cho mình món quà này nha mình rất là thích nó luôn ok mình sẽ đeo nó vô trong cái chìa khóa ngay lập tức ok rồi à... hey. tiếp theo là gì đây à, tiếp theo nữa là một cũng không có ghi tên luôn không ghi tên ok để mình mở thử xem ồ ở trên đây mẹ nó ghi là tặng anh phong cận này đấy ok oh, một chiếc vòng đeo tay nữa wow. để đi wow một chiếc vòng đeo tay nữa <laughs> xịn vãi hôm nay không được tặng quá chị vòng đeo tay luôn ui xịn chưa và đây là u uh, lego hình captain mấy bạn ơi ô oh, xịn chưa xịn chưa nè sam sam quay quay quay cho bạn xem quay cho bạn xem thấy rồi ồ đẹp quá à ôi bạn coi nè xịn chưa xịn chưa ôi hình captain đó nha ui xịn lái hôm nay phong được tặng quá trời quà luôn ok tiếp coi à, à, umbala xì bùa umbala xì bùa umbala xì bùa umbala xì bùa cái gì hiện ra cái gì hiện umbala xì bùa cái gì hiện ra oh my god wow ơ à, cái bình này tính ra ở nhà mình cũng có một cái bạn ơi ôi vậy bạn tặng cho mình thêm một cái nữa là mình có hai cái luôn Wow cái bình này là Cái bình này làm phát sáng đèn được nha các bạn nha các bạn coi nè Đó Lắc lên là nó sáng đèn nè Đấy uh, Đổi màu nè thấy không Ê, Cho tôi đi không có cãi rồi cho tôi Còn lâu nha cái này của tôi không có chuyện cho bà đâu Coi nè đã lắc lắc lắc là sáng đèn nè Xịn chưa Ê quậy Ủa. được không Phong ơi quậy thử đi Phong Quậy thử đi yeah, dạ, yeah. Dạ. Đó yeah. Dạ. <laughs> Xịn vậy Ui ok quá xịn rồi để đây nha Ui, xịn vãi xịn vãi ok tiếp nè một hai ba ấm la xì bua Dạ Cái này bạn này cũng ghi là gửi anh Phong Cận luôn Chứ không có ghi tên Tiếc quá mấy bạn này không ghi tên cho nên mình không đọc tên của mấy bạn được Xin lỗi bạn nha Mình sẽ mở thử nè Các bạn nó không ghi tên gì hết trơn chứ mình không biết cảm ơn ai hết Bên trong đây nó có một cái lá thư à, Một lá thư rất là dài luôn Một tí nữa anh anh sẽ đọc cái lá thư này nha Ok cảm ơn em ừ, Cảm ơn em rất nhiều nha Rồi anh sẽ bỏ nó và trong đây tôi tí nó anh đọc uh, các bạn coi nè wow quá trời kẹo dừa luôn <laughs> kẹo dừa quá trời luôn hình như bạn này biết nè mình cũng rất là thích ăn kẹo dừa luôn cho nên tặng cho mình mình đã mập rồi mình tặng kẹo dừa mình ăn mình mập thêm bạn ơi cho cái này cho tôi được nè ông trời vậy đó các bạn fan tặng cho tôi ông trời vậy đó ok cảm ơn em rất nhiều nha thường quá ok tiếp nào ừ, ấm là xịt mùa còn gì không ta còn nhiều lắm còn nhiều lắm Wow. Lại thêm một món đồ của Mini World nữa các bạn ơi Xa xịn vậy ta Ui. Hình như hai món quà làm cùng một bạn đúng không? Tặng y chang nhau luôn ờ, nè um, Hai món quà cùng một bạn tặng sao á ừ. Một chiếc móc khóa nữa nè Ui Móc khóa Mini World nha Màu màu màu bằng vàng luôn Cái này phải vàng thiệt không ta? Cái này vàng thiệt chứ mình giàu luôn á Nhìn đây Ui Xịn chưa ở cái mặt trước của nó là in hình ngôi sao nè hai cái hệt nhau luôn trời ơi lấp lánh quá không ơi nó lấp lánh chói chói sợ luôn á xịn không xịn không trời ơi ôi xịn vãi ok vậy là không có quá chuyện quà luôn rồi nè đấy tiếp nha trời ơi sam không có nhiều quà bằng phong đâu hả hmm. quà tiếp theo wow một cái quà quá trời màu luôn quá trời màu luôn ok để mình mở thử đây thử nha để coi các mẹ tặng mình cái gì đây à, à, <laughs> lại là kẹo <laughs> lại là kẹo kẹo tiếp kẹo tiếp ôi mà u uh, kẹo sữa bạn ơi mình thích kẹo này lắm nè và cái này có một bức thư nữa gửi anh phong em chào anh phong em tên là Di em là một trong những fan chân chính của hero team em mong anh sau này sẽ phát triển nhiều hơn wow, cảm ơn em rất nhiều nha cảm ơn em dễ thương quá ôi vậy là cái này cũng sẽ có bạn này cũng ghi tên nè để mình xem coi mẹ tên gì ta bạn này tên là chào anh phong cận em tên là ngọc đu <laughs> ngọc đu phải nói chắc bạn này là fan của chị timmy đu à cho nên là đặt tên là ngọc đu luôn ấy ok cảm ơn em ngọc nha cảm ơn em à, dễ thương quá ok tiếp nào mình là xì bùa mình là xì bùa không biết có bạn nào tặng cho mình quà gì mình để quên không ta ok món quà tiếp theo là một cái ủa cái này là gì đây cái này là gì ạ ủa cái này là hình như là một cái cọng dây để đeo vô cổ bạn ơi nhưng mà cái này là đeo ờ, đeo gắn cái gì vô ta gắn gì vô nha cái này mình không biết là dùng để gắn cái gì vô nữa cho nên là ok cũng cảm ơn em rất nhiều tặng cho anh nha ờ à, ok rồi ok và cuối cùng mình sẽ cho bạn xem hai món quà xịn nhất ở trong đây nha ok bạn xem đây món quà thứ nhất tên tên tên tên mấy bạn biết cái này là gì không à, xin giới thiệu với các bạn đây chính là một con chuột chơi game mấy bạn ơi một con chuột đó nha đây mình mở cho bạn coi nè mở bạn coi nè ui đây đây bên đây này coi nè Ten ten ten. đen bên trong đây nó có một cây gói. à ok cây gói và bên trong cái gói này mình mở nó ra wow chính là một con chuột dùng để chơi game mấy bạn ơi ôi nhìn nè xịn chưa wow một con chuột dùng để chơi game à, bạn này biết là mình rất là thích gọi là xài mấy con chuột đắt tiền luôn cho nên bạn ấy đã tặng cho mình con chuột này cái con chuột này theo như mình biết thì giá của nó là khoảng 4 triệu bạn ơi 4 triệu hay là 2 triệu gì đó mình không nhớ nữa nhưng mà con này đắt lắm á nha không phải rẻ đâu wow Wow xịn quá à Ui Ui mở được bên trong nè bạn ơi có nè Mở được bên trong luôn Ui. Bên trong là một cái USB Đây là chuột không dây bạn ơi Ui. Xịn vãi Xịn vãi ok ok cảm ơn em rất nhiều nha Ok để em xem tiếp coi Và còn một món nữa cũng rất là xịn luôn Các bạn biết là gì không bạn coi nha Đó xịn chưa xịn chưa đây là một cái tai nghe các bạn ơi đấy mình sẽ mở cho bạn coi nè à mình không biết bạn này là bạn nào đích kiết quá tặng cho mình nguyên một con ừ, luôn. nguyên một bộ luôn nguyên một bộ luôn trời chục triệu cũng trời ui wow ui ui xịn lại coi nè <laughs> xịn lại ôi thử coi thử coi <laughs> xịn đâu bạn Thôi ngầu quá Phong ơi, ngầu quá sợ luôn Quá xịn luôn đó sam thấy chưa fan tặng tôi nhiều đồ chưa xịn chưa xịn chưa Ôi trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết gì không? Sau khi mà Phong tìm hiểu thử hai cái món đồ này ở trên mạng á thì Phong mới phát hiện một điều đó chính là hai món hàng này trị giá tận gần 10 triệu đồng lận mấy bạn ơi. Ghê chưa? Cái tai nghe này nè, là Phong tìm hiểu ở trên mạng á thì giá của nó là khoảng gọi là 4 triệu mấy hay sao á. Còn con chuột này giá của nó cũng 4 triệu mấy luôn Là hai con cộng vô là khoảng 9 triệu mấy là khoảng gần 10 triệu Trời ơi hai món đồ này gần 10 triệu các bạn ơi không biết rằng là bạn nào đã tặng cho mình món đồ này vậy ta một tí nữa mình phải xem thử cái bill của bưu điện để mình tìm hiểu coi ai là người tặng cho mình hai món đồ này để mình gọi điện mình cảm ơn mới được ôi trời 10 triệu lận á nha các bạn nha trời ơi xịn dữ vậy trời ôi mình rung tay luôn rồi nè ừ, ai tặng mình gì ôi trời trời ok thì à, hôm nay mình đã mở những cái phần quà của những bạn fan đã tặng ra cho mình Tụi mình rất là cảm ơn mấy bạn đã rất là yêu quý mình và tặng cho mình những cái phần quà như thế này Thật sự là Phong rất là quý luôn <clears throat> Rất là cảm ơn mấy bạn rất là nhiều Và những phần quà này mình sẽ cố gắng giữ gìn nó thật là tốt Những cái nhất là những cái tai nghe, chuột, à, những cái món quà như thế này nè chìa móc chìa khóa rồi nè mình sẽ giữ gìn thật là kỹ càng đó còn bánh kẹo bạn tặng cho mình thì mình sẽ ăn hết luôn đó, ăn mập như heo mặc dù mập rồi vẫn ăn luôn <laughs> cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha thì nói chung á là hôm nay mình rất là vui luôn khi mà được mấy bạn tặng cho nhiều quà đến như vậy mình sẽ cố gắng trân trọng nó ok trân trọng nó và giữ gìn làm sao cho nó thật là luôn luôn mới nha bạn ok đây và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của hero team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye Woo.